우리 이쁜 자기 뭐해요? 화장품 화장품 아. 화장품이 아니죠 우리 자기 화장하고 있어요 라고 해야죠 화장? 음, 메이크업 하고 있어요 저희가 카메라로 찍은 건 아니고 핸드폰으로 찍어요 음, 오랜만에 셔츠 하고 팬츠 그럼 갈까? <laughs> 갑시다 그럼 뿅 할까 뿅? 뿅. 하나 둘 셋. 뿅. <laughs> 도착했습니다. 여기는 빈콤. 다낭에서 제일 큰 백화점입니다. À, Mado. Đây 다낭에서 là nơi uh, tụ điểm uh, vui chơi cho các bạn trẻ. Lâu nha. <laughs> Hello. Hôm nay tụi mình đi hơi vội cho nên là đã quên uh, mang khẩu trang. Lúc nữa thì lên uh, rạp phim thì mình sẽ hỏi thử là có khẩu trang không thì nhất thì tụi mình chắc là phải đi mua. 챙겨야 일단 찍 챙겨야 돼 사람들이 없는 것 같아 아. 아 그렇죠. 음. 나는 이 영화예요 되게 낯익죠? 라미란이 나온 영화거든요 딱 봐도 재밌을 것 같아서 그 생일 쿠폰을 받아가지고 팝콘이랑 팝콘이랑 콜라는 공짜인 것 같아요 얼마예요? 자기야? 음 직원들도 몇 명 없네요 원래 사람들이 엄청 많은데 Hello, hello, xin chào mọi người Và tụi mình đã mua vé Mà tụi mình đã ăn gần hết bắp nước rồi nè Đây là cái bắp nước mà tụi mình đã được Ly đã được tặng trong tháng 6 sinh nhật mà từ cái hồi tháng 3 mà nó vẫn còn bảo lưu tới ngày hôm nay luôn á, nghĩa là từ tháng 3 là nó đã đóng cửa bởi vì virus rồi cho nên là hôm nay mình mới nhận được uh, quà sinh nhật. <laughs> Thì tụi mình hôm nay đang xem phim gì ta? Ờ, cái gì nữ hoàng nói dối à, là phim Hàn. Ừ. thì có vẻ khá là hài hước á, là cũng đã lâu lắm rồi thì tụi mình không có đi xem phim á lần cuối cùng mà đi xem phim là mắt biết mà chỉ mang cô đi rồi 음 맞아 아, 마지막으로 본 영화 막. 그거 어때? 아 진짜 재밌어. 그래? 음, 마- 누가 마- 제일 좋아? 막배 재밌지 여기서 지금 오빠가 본 영화가 그 누가가 제일 세, 좋아? 세계 아니다 막배 다음 본 영화 있다 너 후회 비디오 후회 영화 그 어떤 여자가 후회 가서 메리 하는 거 있잖아 아 그것도 봤지 아, phim cái gì cái g i nói chung là tụi mình cũng đã coi khá khá là phim đó I understand the Vietnamese culture and the blah blah. mà mình là có toàn bắt ổng đi xem phim Việt Nam để kiểu như là có thể biết thêm về văn hóa Việt Nam 하지만 두 영화 다 후회. Ờ, <laughs> hai phim mà đều có liên quan tới Huế cho nên ổng cũng rất là thích Huế luôn bạn nào À, Huế có đặt hả? ở Huế không 하지만 여자친구 안. à, như đó 뭐해 너는 응. 스탠드업 해봐 스탠드업 음. 음. 오 음. vậy thì bọn mình sẽ vào coi phim dạ 가자 음. 야 look so gay 음. 아 진짜 미치겠다 우리 몇 번이에요? 네번 4번? 4번 mình đã mua vé sleeper để ngồi cho nó thoải mái á thật sự là khi mà mình xem phim mình không thể nó ngồi im một chỗ được mình phải quật bên này mình quay của mình kia Asta và bây giờ thì tụi mình đã vào đầu và mình sẽ cắt video lại nha Bé hẹn gặp lại các bạn Two hours later 영화 다 봤어요 어, 영화가 기대를 많이 안 해서 그런지 저는 한, 저는 좀 재밌게 봤어요 그래서 영화는 여기까지 끝났고 생각보다 재밌었어요 자기 왜 어디 와 자기 키 커 보인다 자기야 우리 책 좀 잠깐 볼까? 너 책 좀 잠깐 볼까요? 어 아니 여기 여기 여기 너 코리안 북 좀 있나? 응 여기가 베트남의 서적이에요 서적 여기는 따로 한국 책은 없는 것 같아요 번역책 같은 거 있으면 뭐 보여주고 싶은데 네, 우리 공주 예뻐? 어 예뻐 야 우리 걸어가 15분 그래? 오너 걸어가 네 걸어갈 수 있겠어? 신발 그거 신고? 아 모르겠어 하나 둘셋와 어 색깔 괴로워 테러워어 색깔 안 좋아 별로 아 진짜 이거 진짜 예쁜데 어 왜이지? 아 어, 파란 거좀 괜찮아 하얀 거 입어봐 오, 오 핑크도 있어 자기야 자기 이거랑 나 아, 이거 이거 이렇게 입으면 안 돼? 어? 이렇게 입으면 안 돼? <laughs> 이거 뭐가 카페야 이거 이거 이거가 공주 자기가 이거 공주고 얘가 이 공주를 구하는 거야 네 야, 너 이거 진짜 좋다. 이거가 진짜 너 릴리 페이머스 게임이야. 응. 자기야, 우리 이거 커플티 안 돼? 응, 싫어. 이거 빨리 입어해. 하나, 둘, 셋. <laughs> 이게 뭐고 좀 괜찮아? 아니, 이게 라이트 있으니까. 어. 이거랑 자기 커플로 하면 안 돼? 알았어 그럼 나 SI 살게 음. 왜마에안 들어? 응? 응? Nope. 절대 안 돼. 아까 아까. 가자. 오. 공주? 어 그리고 여기가 마리오 오빠가 리를 구하러 가는 거야 아, 알았어 skincare buổi tối mình đi ngủ thì hôm nay Ly muốn ờ, kiểu mình ờ, skincare tối giản thôi bởi vì ờ, mấy hôm nay thì mình theo như mọi người biết là mình dùng uh, tretinoin và treatment cho da khá là nặng á dùng những cái tẩy tế bào chết bằng axit này kia á, thì lâu lâu sẽ có một ngày cho da nó nghỉ ngơi thì hôm nay Ly sẽ tập trung làm sạch sâu skincare đơn giản nhất có thể thì bây giờ ly sẽ bắt đầu với cái bước rửa mặt trước bởi vì à, ly không có makeup nên là ly sẽ sử dụng à, sữa rửa mặt cùng với à, máy rửa mặt thôi <clears throat> thì hôm nay ly sẽ sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt của nhà chi chi chi thôi mình đọc là ggg cho nó thuần biệt ha thì Ly cũng đã sử dụng được cái sản phẩm sữa rửa mặt của ggg này được hơn một tháng rồi và Ly rất thích luôn đây à, có lẽ là một trong những cái sữa rửa mặt mà thích nhất mà Ly từng sử dụng qua mình chỉ cần à, bôi một lớp lên cái mặt khô như vậy thôi thì một chút nữa nó sẽ sủi bọt bởi vì là cái cơ chế sủi bọt trên da cho nên nó sẽ làm sạch được rất là sâu ở trong này còn có thêm cái thành phần gọi là đất đất sét đất sét mà xay nhuyễn đó mọi người thì nó sẽ giúp là thấm hút những cái dầu thừa ở trên khuôn mặt mình cũng như là giảm thiểu cái tắt giảm thiểu mụn đầu đen ừ. đó chưa chơi mà thấy nó đã sủi bọt rồi mình sẽ thấm chút nước rồi massage nha nó ghi là là pore detox có nghĩa là nó sẽ detox cái lỗ ở chân lông của bạn nó thải độc cho da thật ra thì da nó không thể độc được nhưng mà mình sẽ có cảm giác là da nó như vậy cảm giác là bao nhiêu cái độc tố ở trong nó sẽ được đẩy ra hết mình sẽ dùng máy rửa mặt luôn cái rửa mặt này rất là thích hợp cho các bạn da da dầu mụn á nhưng mà các bạn da không hợp với da khô thì cũng yên tâm sử dụng bởi vì nó không có quá quá là khô nó rất là dịu nhẹ mà nó vẫn làm sạch rất là sâu bước rửa mặt cũng là một bước rất là quan trọng để ờ, ngăn ngừa cái mụn đầu đen cũng như là cái lỗ chân lông to dạo này như chị chờ tới tới buổi đêm xong rồi xài cái sự mặt xong thấp dã man thì mọi người có thể thấy này cái lỗ chân lông sạch bách luôn nói chung là hãy mua về để trải nghiệm thử cái sản phẩm này cũng rất là là, là thành thánh luôn á bây giờ mình sẽ đi ờ, vào trong mà skincare ha thì sau khi rửa mặt xong thì bây giờ ly sẽ dưỡng nha ờ, hôm nay thì ly sẽ dưỡng đơn giản thôi thì như ly, lúc nãy ly nói với các bạn thì trong một tuần thì có một hai ngày ly sẽ tối giản nhất có thể những cái bước dưỡng của mình thì hôm nay ly sẽ ờ, sử dụng ờ, toner và sử dụng serum thôi là đủ rồi ly cũng không sử dụng dưỡng ẩm luôn vì ly thấy như vậy là đủ rồi thì ly sẽ sử dụng cái toner của kia nha bình thường á ly không có dùng toner mất tiền đâu nhưng mà do cái kia hôm bữa nó có sale cho nên là ly ờ, vợt về một chai và cái mùi nó cũng rất là dễ chịu sảng khoái nữa kiểu mùi ờ, hoa cúc thảo mộc á nhưng mà cái mùi này khá là đắt tiền nữa <laughs> rồi ok bây giờ sẽ tới một cái bước mà ly rất rất, rất, rất, rất là thích hôm nay là ly sẽ sử dụng cái ờ, serum cũng của nhà chi chi chi luôn tái thì cái cái serum này tên là Wonder Glow Healing Serum thì, thì nó kiểu là nó sẽ thư giãn cho mình thì đó y như cái mục đích mà hôm nay Lê muốn dùng luôn là kiểu Lê muốn thư giãn nó Lê muốn tối giản nhất ờ, các bước có thể nhưng mà vẫn cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da trong này thì nó có tinh chất 2% là có có tinh chất từ nghệ cái nghệ nó hiếm khi mà có có mặt ở trong uh, ờ, Thermolux nhưng mà nó có ưu điểm là nó giúp kháng khuẩn cho da nó làm làm cho nền da của mình sáng hơn cũng như là khỏe hơn ngoài ra ở trong này còn có ờ, vitamin C nhưng mà nồng độ không đáng kể cũng giúp làm sáng da của mình à, và cái uh, ờ, chủ chốt để mà cho nó dưỡng ẩm vượt trội đó là có thành phần hyaluronic acid HA đó nó giúp hút nước và duy trì cái độ ẩm cho làn da của mình cho, nên là chỉ, cần sử dụng một cái serum này thì Ly cũng đã cảm thấy là da mình đủ ẩm và căng rồi ừ. khi mà rờ vô thì mình sẽ thấy được cái độ đàn hồi của da và bước dưỡng cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là dưỡng môi bằng vâng, sản phẩm dưỡng quen thuộc Elizabeth Eden mọi người chắc là đã quá nhẵn mặt với cái sản phẩm này rồi Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay và mình chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.